chào tất cả quý vị khán giả Vâng, hôm nay à, tôi lại làm clip ừ, à, hướng dẫn mọi người một chút chia sẻ kinh nghiệm về cách à, bón phân à, sau khi bón phân cho cây bỉ diễn sau khi đảo gốc này tỉa cành này và khoanh vỏ thì bây giờ bước tiếp theo là chúng ta rắc vôi Đấy, sau 10 ngày thì cái mặt nền các cái đầu rễ nó khô 7 đến 10 ngày thì ta bắt đầu rắc vôi Đấy, rắc vôi xung quanh đây để có tác dụng gì để chống nóng chấm khuẩn và các cái đầu rễ này nó không bị uh, vi khuẩn uh, nó xâm nhập và ta bắt đầu là bón phân chuồng hoại mục đấy mỗi một gốc thì bón được khoảng 20 kg 20 đến 30 kg nếu mà có nhiều bón càng tốt không thì khoảng 20 đến 30 kg phân chuồng hoại mục và với những cây bưởi với những cây bưởi uh, tầm độ khoảng 3 đến 5 năm tuổi như thế này thì tôi bón thêm uh, nửa cân phân uh, silic phân bón silic và vâng, đây giới thiệu với mọi người đây là phân bón silic để bón lót này với những cái cây bắt đầu khoảng 3 đến 5 năm tuổi thì ta bón nửa cân nếu cây nào nhiều quả thì tầm khoảng là vào thời kỳ kinh doanh rồi ta bón ờ, từ 7 7 lạng đến 1 kg đấy thì đây ta bón nửa kg thôi à, nửa kg phân silic để nó có tác dụng là trung hòa và bổ sung dinh dưỡng trung vi lượng cho cây và ta bón thêm uh, nửa cân phân lân đầu trâu lvk của Hà Anh đúng không? À. Của Hà Anh. Đây là và... phân vâng. silic các bạn. Đây, đây là phân silic ạ. Và... Vâng. Đấy cờ đồ ra rồi nhé. Còn đây là à, NVK của ừ, đầu trâu của Hà Anh. Vâng. Thế bây giờ chị bón đi, Có em hướng dẫn chị bón. Vâng. Cái phân chuồng cho em. Đấy. Chị uh, ờ, rắc phân chuồng xung quanh cho em. Đúng rồi. Đều tay. Đều tay rồi. À? Đều tay thôi. Đúng rồi Chị uh, rắc đều cái phân đó Xung quanh đây mặt này cho em Nó hơi ướt một tí không sao Rắc xung quanh Chị rắc hết đi Em rắc hết một cây Mỗi một cây này Mỗi một gốc này ta cho độ khoảng nửa kg phân Phân phân NPK và nửa kg phân silic đó đó chỉ rắc xung quanh rắc cả lên mặt luống này cho em để tí nữa vun vào tưới đó đúng rồi đất nứt lại Ờ, thôi cứ làm nó thôi mày kia kia thì để mua cho mọi người xem chứ còn vâng. cái này ờ, sau đó là ta gạt đất vào lắp cái phân thường ấy đi và ta lấy vòi nước tưới đều xung quanh ờ, đó. ngày hôm nay mới được làm vườn đấy các bạn ạ chỉ làm kéo lắm <laughs> đấy chị Thoa nhá là đi này nhá cũng nói thêm với mọi người nữa là à, cái chất đất ở đây đó là đất sỏi ruồi ở tại vùng à, Chí Linh bến tắm Chí Linh Hải Dương cho nên là cái đất nó rất là tơi xốp đó nếu như ví dụ đất sét đất thịt ở cái vùng à, đồng bằng ở dưới à, Phú Diễn tôi thì tôi phải cuốc sâu hơn nhưng ở đây không cần cuốc sâu và ta chỉ cần cuốc độ khoảng đất dễ tôm sới mỏng lên thôi khoảng 10 phân 10 đến 15 phân là được đó đất đất chất đất này là bưởi rất là ngọt độ pH ổn định Vâng thưa các bạn là nếu như mà đất nó đất ờ, mỡ cua hoặc là đất ờ, đất thịt và nó chặt quá thì chúng ta phải đào cái rãnh ờ, sâu xuống khoảng 30 cm, rộng 20 cm và cách gốc khoảng độ 30 à, cm thì chúng ta cũng phải xới nhẹ một lượt đất lên cao cao nhẹ một lượt đất lên để cái cái việc làm này thì là thứ nhất là chúng ta uh, làm cho thông thoáng đất uh, để cho um, oxy cho cho đất cung cấp đất, oxy đất hấp thụ oxy vâng cung cấp oxy cho đất bởi vì rễ của cây muốn phát triển được là phải oxy cho nên là uh, và đồng thời là chúng ta cũng chặt bớt những cái rễ tôm để cho tái tạo rễ tôm vâng tái tạo rễ mới Đấy. tái tạo rễ mới để cho cây nó uh, phát triển tốt hơn và như các cụ ta có câu là mít đốn cành chanh đốn rễ và chanh với bưởi thì cùng một họ cho nên là bưởi hàng năm mà chúng ta đốn rễ thì rất là tốt à, đương nhiên là chúng ta không nên là lạm dụng mà đốn sâu quá hoặc là đốn đất nhiều rễ quá thì cũng không lên mà chúng ta sẽ đốn theo cây tán này tức là chúng ta sẽ đào cái rãnh quanh tán đến đâu thì ta rãnh ờ, đào đến đó đấy à, cũng bổ sung ờ, thêm một ý kiến cho mọi người là đối với những cây bưởi nó gọi là bắt đầu vào thời kỳ kinh doanh có nghĩa là 3 đến 5 năm thì ta lên chặt rễ này quanh vỏ còn những cây mà vào thời kinh doanh độ khoảng 10 năm trở ra thì ta hạn chế hạn chế chặt rễ vào quanh vỏ mà ta chỉ có sới váng thôi đó là kinh nghiệm làm bưởi diễn tại phú diễn của tôi một số bạn đi hỏi rằng là tại sao lại cứ phải bón silic mà lại không bón phân khác thì thưa các bạn là cây trồng nó cần cái gì cây trồng nó cần ba nhóm phân chính đó là à, phân đa lượng phân đa lượng tức là nvk hoặc đạm nâng kali đấy là phân đa lượng và cây trồng nó cần thêm một nhóm nữa là trung vi lượng thì trong đó có cái dòng phân bón silic tân phát của chúng vâng, tôi và cây trồng nó còn cần một cái nhóm gì nữa cây trồng nó cần nhóm một nhóm phân chuồng nữa và nếu như không có phân chuồng thì các bạn có thể à, dùng à, các các bạn có thể bón ngô xay đậu tương xay đỗ xay rồi thì hữu cơ vi sinh đấy thì hoặc là các bạn tưới nước cái à, cá ngâm rồi tưới à, cá ngâm rồi thì à, tưới một cái số như là những cái à, cái cái hữu cơ mình à, những cái à, à, gốc rau gốc dạ gốc rau hữu cơ mình ngâm ra mình tưới thì tất cả những cái đó là hữu cơ thì cây trồng nếu như được cung cấp đủ ba dòng phân đó thì cây dễ sinh trưởng phát triển tốt à, cho tỷ lệ sai hoa đậu quả tốt hơn và cái sức đề kháng của cây tốt hơn thì sẽ giảm sâu bệnh và cho trái ngon trái thơm quả ngọt hơn cho nên các bạn lưu ý vấn đề này và nếu như các bạn không dùng cái chung vi lượng à, silic của chúng tôi thì các bạn có thể thay thế bằng một dòng chung vi lượng khác chứ chúng tôi không hoàn toàn bắt buộc các bạn nhé đây là à, nhà vườn này à, là đang trồng theo hướng là đi theo hướng hữu cơ và à, cho nên là cái lượng NPK ở đây thì à, ông Hùng bón cũng rất ít và à, vì là một cái vườn bưởi mà nó đang còn xấu như thế này thì cần phải phục hồi đầy đủ bằng hai nhóm phân mà chúng tôi vừa mới hướng dẫn ở đây thì à, sau này thì chúng tôi làm demo cho các bạn ba cái cái cây này và sau đó thì nhà vườn tự làm và các bạn cũng à, đây là những cái mà chúng tôi um, những cái kinh nghiệm của những người trồng bưởi đất diễn của nghệ sĩ Phi Hùng à, các bạn có lên tham khảo và nếu như các bạn có những cái cái cái cách làm nào tốt hơn hay hơn thì à, đề nghị các bạn bổ sung và các bạn có thể làm theo cái hướng đó và sau khi à, đất được lấp xong thì ta dùng vòi tưới ta dùng vòi tưới và cái về kỹ thuật tưới thì đề nghị ông phổ biến cho bà con lại cách tưới như thế nào Dạ, chỉ cứ lát đi <laughs> Hôm nay là giám đốc uh, Miss Thanh Tân Thanh Tân là trực tiếp cầm trực quốc tiếp. chẳng Để hướng dẫn cho mọi người Xuống đồng đất ở đây thì nó là đất sỏi ống cho nên là cái độ thông thoáng của đất rất là tốt đúng rồi. cho nên mình cũng không phải đào sâu và không phải cào một cái lớp mặt trên lên vâng. đấy nhưng mà những cái vùng đất cái đất um, mỡ cua thì các bạn phải um, đào sâu một chút tuyệt đối bà con không được lấp cỏ các cái cây vào gốc bởi vì tất cả các cái ờ, cỏ với gốc cây và gốc này nó sẽ là nơi trứng vụ cho con bọ xén nó đẻ trứng vào đây và nó sẽ đục thân tuyệt đối không được lấp cỏ các bà, bà con nhé cỏ này ta sẽ để ra chỗ khác phơi uh, ờ, khô trong đốt đi Ờ, các bạn ơi chúng tôi sẽ theo sát cái vườn bưởi này cho đến tận lúc thu hoạch để đến tận lúc thu hoạch thì ờ, chúng tôi sẽ làm những clip ờ, để xem các bạn cho các bạn thấy rằng phục hồi từ một vườn bưởi xấu một vùng bưởi mà nếu như bạn nào tinh thì có thể nhận thấy như cái cây này nó đã héo ừ. thiếu dinh dưỡng thiếu dinh dưỡng thiếu dinh dưỡng thiếu nước đây cây nó đã nó đã héo để biểu hiện rất là cằn cỗi rất là mất sức sống ở đây thì ờ, tọa lạc trên một cái ngọn đồi này và của một thầy chùa nhưng mà thầy thì uh, đang phải tu luyện và hơn nữa thầy tuổi già rất yếu cho nên thầy không làm được và thầy đã giao cho nghệ sĩ Phi Hùng để phục hồi vườn bưởi này thì ờ, công ty Tân Phát của chúng tôi cũng được mời đến đây để làm những clip uh, làm mẫu làm điểm cho các bạn xem và sau mỗi kỳ bón thì ờ, chúng tôi sẽ cùng với nghệ sĩ Phi Hùng đến đây để hướng dẫn bà con về cách chăm sóc bưởi. Và chúng ta sẽ theo dõi những video tiếp tục tới đây để chúng ta thấy rằng vườn bưởi nó phát triển như thế nào các bạn nhé. Sau khi ờ, ta bón phân NVK phân silic và phân trùng hai mục thì ta bắt đầu quy trình tưới. À, mọi người sẽ dùng gói tưới hoặc là có cái thùng nước như này tưới qua một lượt cho nó tan cái phân NPK đi Vâng, thưa ông là tại sao lại ờ, mình lại tưới qua mà mình không tưới đẫm ạ? À vâng. Cái nguyên nhân tại sao không tưới đẫm thì phải phải nói thế này này. Bởi cái bưởi mà khi đã có cái phân NPK và và ờ, phân silic ấy, ta không nên tưới đẫm ngay bởi vì nó sợ sợ bị sốc dễ. Thì ta chỉ tưới qua thôi. Thì sau được khoảng 3 đến 5 ngày thì ta tưới đẫm. Vâng. Và cái cách tưới này cũng là để lần thứ hai lần thứ ba là để ta ta ta thúc mầm hoa đấy có nước vào thì các mầm hoa nó sẽ bắt đầu phân ủ mầm hoa nó sẽ thúc mầm hoa nhú vâng. lanh vâng đấy thì uh, ta không nên tưới đấm ngay bởi vì ba giờ cũng thế thôi thì cái cái cái đầu rễ nó nó mới thì nó chưa ăn vào phân thì ta lên từ tưới qua để cho nó chủ yếu là cái tan cái hàm lượng tan hàm lượng uh, uh, lân vâng. lân và acid silic đấy vâng để dành phân để con cho cái kia nữa đấy dành nước để cho cái vâng cái, cái... Vâng. Vâng. Đấy. Đấy. Cứ qua như vậy thôi và ta tiếp tục chuyển sang cây thứ hai ở đây chúng tôi chỉ làm demo cho các bạn vài uh, lúc buổi sau thì các bạn uh, tự làm các bạn nên nhớ là sau độ khoảng 3 đến 5 ngày các bạn tưới đẫm nhé bởi vì là nếu mà tưới đẫm ngay nó sẽ bị sốc rễ à. mặc dù là cái rễ này là đã được phơi trong cả 10 ngày rồi là đã liền sẹo rồi nhưng mà mình vẫn đảm bảo cho cây trồng về lâu dài thì mình vẫn ờ, tưới ờ, bước đầu là mình ờ, sau khi rắc phân và lấp đất xong thì mình chỉ tưới qua thôi các bạn ạ và 5 đến 7 ngày sau thì ta tưới đẫm một lần nữa và sau đến à, tiếp đến giai đoạn nào thưa ông là sẽ ta sẽ tưới thật là đẫm cứ sau một tuần sau một tuần nữa à, ta tưới đẫm và ta sẽ tưới từ gốc bởi cứ tưới tưới ra tưới đẫm thoải tưới mái luôn các bạn tưới đẫm thoải mái luôn vâng. lúc đó là để uh, cho toàn bộ cái cái cái cái rễ này nó nó, nó đã liền rồi thì nó ăn thâm phân nó tan rồi thì lúc đó là mình tưới đẫm là để nó sẽ thúc ủ hoa vâng. để cho vụ vụ tới vâng. Ờ, ông có những lưu ý gì với người trồng bưởi ạ? Ông có thể chia sẻ bật mí cho bà con à, <laughs> ờ, lưu ý trồng bưởi thì thực ra chăm sóc cây bưởi nó cũng không khó nhưng mà cái chủ yếu là ừ, chúng ta làm phải đúng công thức và đúng định kỳ đấy à, chăm sóc làm sao để cây bưởi à, nó không bị sâu không bị sâu bệnh này rồi à, bón phân rồi bón rồi là à, phun thuốc và phun tất cả các loại à, Ờ, phân silic là phải đúng định kỳ ta không nên để, để quá khoảng 10 ngày là nó sẽ khác vâng. Đấy, ví dụ như mưa xong thường thường là mưa xong là sang có nấm nấm ở các cây này thì mình phải phun phun ngay lập tức để nó đảm bảo cây nó không bị nấm quả nấm cây nấm bệnh vâng. thế nhưng mà ta để bận quá mà ta để một tuần hay hai tuần sau thì chắc chắn là là ta ký, lúc đó là cứu chữa thì hơi khó bởi vâng. vì nó bị đã bị rồi thì thì thường thường quả nó bị ghẻ sẹo từ bé thì sau này lớn lên nó sẽ xấu quả và kể cả cây cũng thế cây, nhiều cây nào cũng bị ảnh hưởng rất là lớn nên ta nên uh, chú ý chăm sóc một chút là uh, làm đúng thời điểm vâng. ờ, các bạn lưu ý nhé ngoài việc là cung cấp các nguồn phân đa lượng trung lượng hữu cơ cho cây trồng thì các bạn phải thực hiện theo bốn đúng ở đây là bốn đúng là đúng cách đúng cách rồi thì đúng kỹ thuật này thế rồi đúng thời điểm này đấy và đúng tức là và à, những cái ờ, về kỹ thuật nữa đấy cái kỹ thuật đấy thì các bạn chúng ta phải lưu ý cái bốn đúng đấy để à, đúng cái thời gian mình định bón thì cây bưởi mới cho năng suất chất lượng cao được còn nếu như các bạn bón chệch thời gian đi thì cái ờ, sự sai hoa đậu quả hoặc chất lượng bưởi nó không được ngon không được sai ờ, hoa đậu quả như mong muốn và ngày hôm nay thì à, ngày âm lịch là ngày 20 ngày 20 tháng 11, 11 năm 2020 à, và ngày dương lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021 à, chúng tôi làm clip này để hướng dẫn à, các nhà vườn à, chúng ta hướng dẫn về cách bón và à, theo những kinh nghiệm của à, nghệ sĩ Phi Hùng là người à, bản địa của bưởi diễn bưởi gốc diễn Hà Nội và đây là một cái đây cũng là những cái để các bạn tham khảo và nếu như các bạn thấy hay thì à, các bạn hãy à, à, đăng ký kênh của chúng tôi và các bạn có thể liên hệ với ông Phi Hùng theo số điện thoại <laughs> à, để chia sẻ với mọi người một chút à, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để chúng ta cùng phát triển kinh tế tôi tên là Phi Hùng à, công việc của tôi thì làm nghệ thuật nhưng mà tôi cũng đam mê trồng cây cối ví dụ như là bưởi là cái cây mà đem lại lợi nhuận kinh tế cao và cũng là cái à, truyền thống của quê hương tôi thế thì à, tôi có kinh nghiệm như thế nào thì tôi chia sẻ với các anh chị và các anh chị à, có thể tham khảo à, chắc chắn tôi khẳng định chắc chắn là bưởi sẽ rất hiệu quả và vâng. à, và một lần nữa thì à, thay mặt công ty Tân Phát đã cảm ơn cảm ơn ông Phi Hùng kính chúc ông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 và mọi chia sẻ của các bạn thì là một nguồn cổ vũ động viên của chúng tôi để làm nhiều video thiết thực hơn nữa hay hơn nữa để giúp bà con ta cùng làm giàu cùng vượt khó à, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo xin chào xin chào